Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ Hôm nay mình có chuẩn bị món cơm chiên cá mặn trứng muối Nguyên liệu của mình gồm có cơm trắng Trứng muối Mình đã rửa sạch Hột gà và hột vịt tươi nha Bên đây thì mình có là hột điều Gừng, tỏi, củ hành tây Cá mặn rau sống thì mình sử dụng cà chua dưa leo một ít hành ngò nãy giờ thì mình cũng đã chuẩn bị nguyên liệu xong bắt đầu ờ, bây giờ mình sẽ chiên cá mặn mình cho một ít dầu ăn vào để mình chiên cá và bây giờ mình sẽ cho cá mặn vào chiên nha cá mặn này thì mình sẽ chiên cho nó thật là vàng hai mặt để hồi mình ờ, dễ tách thịt ra tiếp theo là mình sẽ thắng một ít màu hạt đều mình sẽ cho một ít màu hạt điều vào để thắng cá mặn nãy giờ mình chiên cũng đã vàng hai mặt rồi bây giờ mình à, sẽ tắt bếp và lấy ra gỡ thịt bây giờ gừng cũng đã vàng rồi mình cho cá mặn vào xào cho cá mặn thật là khô khô à, giống như là trà bông gì đó thì nó sẽ thơm và ngon cơm này thì mình cũng đã bỏ vào ngăn mát tủ lạnh rồi để khi mà mình chiên á, cơm nó sẽ tơi xốp và hạt cơm sẽ giòn hơn rồi mình sẽ cho một ít màu hạt điều vào cơm để tạo màu cho cơm nó đẹp nãy giờ thì mình cũng đã chọn cơm với mà học đều à, xong rồi bây giờ mình sẽ cho trứng gà vào cơm trứng gà chọn vào cơm á chiên nó sẽ béo hơn hộp cơm nó cũng sẽ giòn hơn số lượng cơm như vậy thì mình chỉ cho ba quả trứng thôi bây giờ mình sẽ bật bếp lên và chiên cơm mình cho một ít dầu ăn một ít tỏi băm tỏi mình cũng đã phi vàng rồi mình cho cơm vào chiên luôn mình chiên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 nha thơm lắm cả nhà ơi mời cả nhà cùng ăn chung với mình nha cơm á mình đã à, nấu rồi mình bỏ vào tủ lạnh trước á nên hộp cơm nó khô khi mình chiên á bây giờ mình chiên lên hộp cơm nó rất là giòn cá mặn thì rất là thơm luôn trứng muối béo lắm mọi người ăn dân luôn đi mọi người á, chiên xong rồi à, mình tách lấy thịt đó rồi mình phi một ít à, mà tỏi với gừng á mình cháy vô khô thành trà bông á khi mà mình chiên vô trong cơm á nó thơm rồi nó giòn lắm nó lại bớt cái ờ, cái vị mặn nữa hộp cơm mình chiên mang giòn lắm á mình làm ờ, theo công thức này mọi người thấy được á mọi người thử làm theo đi mình thấy ăn rất là ngon á hột cơm lại giòn nữa chiên chung có trứng muối ăn ngay trứng muối rất là béo luôn á buổi ờ, cơm chiều của hai chồng mình ờ, chỉ ờ, đơn giản vậy thôi á tiết kiệm mà mỗi người ăn chung nha rồi ờ, mình thấy vậy là rất là ngon á mọi người thử làm ăn với mình đi tại vì ờ, cái mặn là mình chiên vô trong cơm á nó nó thơm lắm cái mùi đặc trưng của cá mặn á thêm một ít trứng muối nữa mình ăn cái trứng muối rất là béo luôn còn mọi người nha vừa ăn gầm cơm nó hơi giòn giòn giòn là do, do mình để uh, tủ lạnh á mình muốn chiên á mọi người mình để tủ lạnh nó qua đêm vẫn được hộp cơm á nó tơi xốp rồi nó ra nó lại giòn nữa mình chiên với lửa lớn kèm một ít trứng á nó rất là giòn luôn món này thì ở nhà mình ai cũng rất là thích mấy bé nhỏ ở nhà cũng thích lắm ngon mọi người cơm chiên như là mình dễ ăn mình ăn thịt cá ngán thì mình đổi qua cái này à, vừa có trứng mà cũng vừa có cá mà có cá mặn á đổi khẩu vị cho gia đình rồi mùa cá nè ừ. cá mặn béo béo béo chắc béo là lộn trứng muối á trứng muối đúng rồi mọi người mọi trứng người béo. mọi người thử chiên giống mình có trứng muối rất là thơm người ăn rất là béo luôn á không có một uh, miếng gì gọi là ngán á cơm nó lại giòn nữa tại vì khi mình chiên á mình đã trộn trứng ở trong cơm á chi nó rất là giòn mọi người muốn làm mình chuẩn bị cơm trước một ngày đi mình chiên cơm nó ngon á đó mình không thu đâu chứ <laughs> muốn ăn phải làm mà làm lâu á mọi người thấy đơn giản thì chứ làm lâu lắm luôn á mà mình làm gì thì đổ khẩu vị là nó ăn nó đỡ ngán làm mấy mấy tiếng đồng hồ mới đổi dĩa cơm dạ. tại lúc lâu là lâu lúc gan cơm đúng rồi mình gan cơm cho rửa lên. cơm rồi chiên cá chiên cá mặn không người mấy không lấy thịt cái mặn bỏ xương xong rồi chiên lại cho nó giòn cái gì nó làm lâu lắm à, mọi người trà bông nữa cá mặn á mọi người chiên cho nó cháy cháy mọi người cháy nó thật là khô như trà bông vậy thì mình rang vô cơm rất là ngon mình bỏ vô cơm á mình bỏ uh, cuối cùng nha là cá cá mặn nó rất là giòn luôn chén thứ hai này nè mọi người này cá mặn rồi nó cũng uh, mặn rồi nên mình nêm gia vị ít thôi nó nữa à hử nữa hả nó ăn mấy chén là nữa rồi rồi cho ăn chán tương ừ. ăn kèm một ít ờ, dưa leo là vui ngon cả nhà coi cái video coi cái clip đó, nó dễ đơn giản chỉ bấm lên coi nó rất là dễ không gì khó luôn chuẩn bị lâu lắm đó mọi người mà lúc mà làm á làm chuẩn bị công đoạn làm á thật sự rất là lâu luôn mình làm ờ, không có đơn giản như giống như mình bật lên mình bấm lên mình chỉ coi nó quá đơn giản luôn mình là ờ, làm mới lâu chuẩn bị mình làm hồi lúc là hai hai giờ mấy à hai mấy gần ba giờ ờ, khoảng 2 giờ mấy bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều đó mình mới ờ, xong bữa cơm luôn á nhưng mà nhưng mà mình ờ, chịu khó chịu khó làm vậy nè đổi khẩu vị cho gia đình ăn nó đỡ ngán mà ngon lắm cơm giòn giòn nè ăn ờ, ngon miệng em hai chén rồi đó ngoài ngon cơm á cơm nó giòn nó có với muối béo lắm mình làm cũng hay ngon lắm đặt chửi mình chết mình <laughs> không mà mà mà, mà, mà mình thấy món này ngon thiệt luôn á mọi người thử làm đi có trứng muối không rất là ngon béo lắm không phải mình làm mà mình khen mà cái món này lạ miệng lâu lâu lắm rồi mình mới làm ra món này luôn á nó ờ, hơi mất thời gian xíu nhưng mà nó ngon đổi khẩu vị với gia đình nữa em ăn hai chén rồi đó không rồi yeah. <laughs> đang nói bụng ăn món này ngon quá mọi người ngon nữa rồi khá dễ luôn dĩa dĩa này nhá mới chắc là còn một bữa tối nữa đó ăn khán giả ăn coi vậy ăn hết dễ luôn ăn hết rồi em á em hết nó dành ăn không hết à em á vậy là em hay luôn mình làm mình ờ, mình đấu con mắt á mình làm cho nhiều cái gì mình cũng muốn cho nhiều mình ăn được nhiều nhà ăn mũi giống như có đậu vậy ha nó béo béo như có đậu mà phải không ăn ở trứng muối á đậu xanh nó béo béo như có đậu xanh mình cũng ăn nãy giờ cũng hai chén rồi đó mọi người giờ là no rồi đó dạ, ăn dưa leo ăn dưa leo ăn món này với có cà chua dưa leo luôn ngon em ăn cũng hai chén rồi đó anh ăn hai chén không hai chén hai chén đậu đầy luôn hai chén dừa không đầy cơm giòn giòn ăn nó ngon ừ. cơm giòn giòn mình ăn thấy nó ngon đây người ta nói ăn cà với dưa leo bị ung thư nghe nó phản tác dụng nữa chứ không biết rồi em không biết rồi phản dụng này hả chị nghe nói là hai cái loại này ăn nó không hợp á nó ờ, nó không có tác dụng dinh dưỡng gì hết trơn á mà cái đó thì mình không biết đấy mà... ăn cà là nó da mặt mà từ hồi đó giờ thì ai cũng ăn vậy thôi mà cái vụ này em mới nghe thôi à mà không biết có hay không thì cái đó mình không biết Ờ, uh, video của mình á, đến đây cũng kết thúc rồi nha mọi người Nếu mọi người thấy ờ, uh, video của mình hay Hãy đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của mình nha Xin chào và hẹn gặp lại Chào cả nhà nha Chào cả nhà